Sau khi COVID-19 tái bùng phát ở Trung Quốc vào đầu tháng 12 năm ngoái, có dữ liệu cho thấy khoảng 900 triệu người Trung Quốc đã nhiễm virus. Nguồn tin cho thấy có nhiều người khỏi bệnh nhưng bị di chứng. Ngoài ra, có thể hơn 10 triệu người ở Trung Quốc đã bị tái nhiễm và không có thống kê con số tử vong. Xin kính chào quý khán thính giả thân mến của Duyên Vạn Cổ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Kính mời quý vị cùng cập nhật những thông tin mới về diễn biến dịch bệnh tại Trung Quốc đại lục ngày hôm nay, ngày 15 tháng 1 nghiên cứu khoảng 900 triệu người ở đại lục đã bị nhiễm COVID-19. Theo tờ quan sát kinh tế của Trung Quốc, một báo cáo về tình hình lây nhiễm COVID-19 do nhóm của Phó giáo sư Ma Chin-jing tại Viện Phát triển Quốc gia thuộc Đại học Bắc Kinh đã chỉ ra rằng tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều nơi tại Trung Quốc đại lục đã đạt đỉnh vào ngày 20 tháng 12 năm ngoái và vượt đỉnh vào cuối tháng 12. Tính đến ngày 11 tháng 1 năm nay, tỷ lệ lây nhiễm tích lũy của COVID-19 ở Trung Quốc đại lục đã đạt khoảng 64%, theo đó số người nhiễm tích lũy là khoảng 900 triệu người. Trước đây khi có thông tin cho rằng tình hình dịch bệnh ở những nơi như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu rất nghiêm trọng thì bị nhà chức trách bác bỏ, cho biết xét về khác biệt lây nhiễm giữa các khu vực thì ba tỉnh có tỷ lệ lây nhiễm tích lũy cao nhất trong đợt này đều ở khu vực phía Tây, đó là 91% ở Cam Túc, 84% ở Vân Nam và 80% ở Thanh Hải. Tuy nhiên, công luận có nhiều người không tán đồng với quan điểm này. Báo cáo cũng đề cập đến hầu hết những người nhiễm đợt dịch COVID-19 này ở Đại Lục được phỏng vấn đều có một hoặc nhiều triệu chứng như sốt, ho, khạc đờm, nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng, thay đổi vị giác và khứu giác, tiêu chảy, phổ biến nhất là sốt với tỷ lệ tới 82%. Khoảng một nửa số bệnh nhân cần từ 5 cho tới 7 ngày để chuyển sang âm tính và khoảng 20% bệnh nhân mất nhiều thời gian hơn. Di chứng sau khi phục hồi, nhiều người đột tử Dư luận nhìn chung vẫn nghi ngờ báo cáo từ cơ quan chức năng của Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, nguyên nhân là do nhiều người nhiễm bệnh bị nghi ngờ để lại các di chứng như ho, tức ngực, nhịp tim không đều, đau đầu, mất ngủ. Vấn đề này không thấy giới chuyên môn của nhà chức trách giải thích rõ lý do. Vào đầu năm nay, một số người ở Trung Quốc đại lục đã phản ánh với tờ Vision Time rằng sau khi khỏi COVID-19, họ đã bị những di chứng kỳ lạ như thỉnh thoảng ho không ngừng, đau đầu, cảm giác bị hụt hơi, đau ngực. Đến bệnh viện để chụp x quang thì cho thấy có nhiều chấm nhỏ trên phổi. Một số người từ đại lục còn tiết lộ với đài truyền hình Tân Đường Nhân ở Hoa Kỳ rằng đã xảy ra những trường hợp người khỏi COVID-19 nhưng một thời gian sau lại đột tử. Dù đa số trường hợp đột tử là nhóm người cao tuổi nhưng cũng có cả những người tuổi còn trẻ. Số ca tái nhiễm đã trên 10 triệu. Không chỉ vậy, hiện tại Trung Quốc đã bùng phát đợt lây nhiễm COVID-19 thứ hai, theo đó số người tái nhiễm có thể đã vượt quá 10 triệu người. Theo Đài Á Châu Tự Do, một bác sĩ giấu tên ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc đã tiết lộ rằng nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 ở Bắc Kinh, Sơn Đông và Tứ Xuyên đã tái nhiễm sau một tháng hồi phục và triệu chứng nặng rõ hơn. Một nhân viên y tế khác từ một bệnh viện ở Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây đã tiết lộ rằng chủng Omicron đột biến có nhiều loại. Những người bị tái nhiễm thường bị một loại chủng khác và thực trạng lây nhiễm chủng khác này là vấn đề xác suất, tức chưa thể nắm rõ. Hơn nữa, cơ thể của người bị nhiễm lần đầu còn chưa phục hồi nên rất dễ bị virus tấn công trở lại. Bác sĩ Trấn tại bệnh viện trực thuộc thứ hai của Đại học Y học cổ truyền Hồ Nam cho biết người già có sức đề kháng yếu sẽ bị nặng hơn nếu bị tái nhiễm vì người già có nhiều bệnh nền như lượng đường trong máu cao, huyết áp cao, bệnh tim, bệnh thận, giãn phổi, hèn suyễn, sau khi Omicron trở thành chủng phổ biến thì tỷ lệ tái nhiễm tăng đáng kể. Có số liệu chỉ ra trong số 3 triệu người từng nhiễm COVID-19, có khoảng 100.000 người đã tái nhiễm Omicron, tức khoảng 3%. Nếu tính toán dựa trên số liệu khoảng 900 triệu người Trung Quốc bị nhiễm COVID-19, thì số lượng trường hợp tái nhiễm sẽ trên 10 triệu. Vào đầu năm nay, viện sĩ Chang Boli của Học viện Kỹ thuật Trung Quốc và là chuyên gia về nội khoa của y học cổ truyền Trung Quốc cũng đã công khai nhắc nhở hãy cẩn thận với nhiễm thứ phát. Chính quyền Trung Quốc không chi trả bảo hiểm cho thuốc kháng virus của Pfizer. Kính thưa quý vị, Paxlovid được biết đến như loại thuốc giảm gần 90% nguy cơ nhập viện và tử vong vì COVID-19. Vì vậy, nhiều nước phương Tây có chính sách cung cấp miễn phí. Thế nhưng, riêng tại Trung Quốc, đây là mặt hàng khan hiếm bất chấp thực tế dịch bệnh đang gây bao thảm cảnh cho người dân. Trong khi đó, hôm 8 tháng 1, Cục An ninh Y tế Quốc gia của Trung Quốc đã thông báo rằng họ sẽ không đưa thuốc kháng virus Paxlovid của Pfizer vào bảo hiểm y tế của nước này vì giá niêm yết của Pfizer quá cao. Paxlovid được phát hiện là đã giảm khoảng 90% số ca nhập viện ở những bệnh nhân có nguy cơ cao trong một thử nghiệm lâm sàng. Nhiều người Trung Quốc đang có nhu cầu cao và cố gắng có được thuốc ngoại quốc này rồi vận chuyển về Trung Quốc. Bắc Kinh đã phản đối mạnh mẽ các loại vaccine và phương pháp điều trị của phương Tây. Điều trị bằng thuốc uống Paxlovid là một trong số ít thuốc ngoại quốc được phê chuẩn. Vào hồi tháng 2 năm ngoái năm 2022, Trung Quốc đã phê chuẩn Paxlovid, loại thuốc luôn có sẵn thông qua các bệnh viện để điều trị cho những bệnh nhân có nguy cơ cao ở một số tỉnh. Tháng trước, Pfizer đã đạt được một thỏa thuận xuất cảng Paxlovid sang Trung Quốc thông qua một công ty địa phương để giúp loại thuốc này được phổ biến rộng rãi hơn. Theo truyền thông trong nước, do tình trạng thiếu thuốc kháng virus trầm trọng khi 1,4 tỷ người dân Trung Quốc đương đầu với các ca nhiễm bệnh, nhiều người đã chuyển sang các kênh ngầm để mua Paxlovid và các loại thuốc khác. Những kẻ đầu cơ tính phí tới 50.000 nhân dân tệ, tức là 7.260 đô la Mỹ cho một hộp Paxlovid, gấp hơn 20 lần giá ban đầu là 2.300 nhân dân tồn tại. Nếu loại thuốc này được Bảo hiểm Y tế quốc gia của Trung Quốc chi trả, thì bệnh nhân sẽ chỉ phải trả 189 nhân dân tệ cho mỗi hộp, tức là 28 đô la Mỹ. Theo hãng thông tấn Tài Kinh của Trung Quốc đại lục, hôm 9 tháng 1, giám đốc điều hành của Pfizer, ông Albert Boller, cho biết các cuộc đàm phán với Trung Quốc về Paxlovid đã đổ vỡ sau khi Trung Quốc yêu cầu một mức giá thấp hơn mức giá mà Pfizer đang tính cho hầu hết các quốc gia có thu nhập trung bình thấp. Ông Bowler đã nói, họ là nền kinh tế cao thứ hai trên thế giới và tôi không nghĩ rằng họ nên trả ít hơn El Salvador. Chi phí thuốc này ở Trung Quốc bằng khoảng một nửa giá được tính tại Hoa Kỳ. Vào hôm 9 tháng 1, ông Huệ Hổ Vũ, nhà bình luận cao cấp về các vấn đề thời sự đã nói với ấn bản hoa ngữ của The Times rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không chi trả bảo hiểm cho Paxlovid vì họ không sẵn sàng chi tiền cho cuộc sống của người dân Trung Quốc. Khi thuốc này được đưa vào bảo hiểm y tế quốc gia thì chính phủ phải trả một phần lớn và người dân thường phải trả phần nhỏ. Sau đó chi phí bảo hiểm y tế của chính phủ sẽ rất lớn. Chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn không muốn đầu tư một số tiền lớn vào bảo hiểm y tế của người dân Trung Quốc. Do đó, loại thuốc này không thể được đưa vào bảo hiểm y tế người Trung Quốc đại lục đổ xô du lịch vaccine đến Hồng Kông để tiêm mRNA. Dịch vụ tư nhân đang hấp dẫn du khách từ Trung Quốc đến Hồng Kông và Macau với quảng cáo chào mời vaccine mRNA. Hiện không có ở đại lục do chính quyền Bắc Kinh đã từ chối dùng vaccine của nước ngoài, theo The Guardian đưa tin vào hôm 13 tháng 1. Sau khi chính quyền Trung Quốc dỡ bỏ chính sách Zero Covid hơn một tháng trước và dỡ bỏ hạn chế đi lại ở biên giới đầu tuần này, thì sẽ có một lượng lớn du khách Trung Quốc di chuyển các nơi sau một thời gian dài bị phong tỏa và cũng là vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Trong bối cảnh đó, dường như sẽ có rất nhiều người từ đại lục tới Hồng Kông để tiêm vaccine mRNA. Trong suốt đại dịch, chính phủ Trung Quốc chỉ cho phép sử dụng vaccine sản xuất trong nước cho công dân của mình, từ chối phê duyệt vaccine do nước ngoài sản xuất. Các chuyên gia và các nhà nghiên cứu y tế đã đưa ra quan ngại về hiệu quả của vaccine Trung Quốc sử dụng virus bất hoạt so với vaccine mRNA hiện có ở những nơi khác. Hiện nay, vẫn khó có thể định lượng được nhu cầu mua vaccine ở nước ngoài, nhưng một loạt dịch vụ cung cấp các gói du lịch và tiêm chủng tự túc ở Hồng Kông và Macau đã nổi lên trong những tuần gần đây. Các phòng khám ở Thái Lan và Singapore cũng đã báo cáo sự quan tâm này ngày càng tăng từ du khách Trung Quốc. Vaccine mRNA của BioNTech Pfizer được cung cấp miễn phí cho cư dân Hồng Kông và Macau. Vào hôm thứ Năm ngày 12 tháng 1, chính quyền Hồng Kông tuyên bố sẽ không cung cấp miễn phí bất kỳ loại vaccine nào cho những người không cư trú từ tuần tới do nhu cầu gia tăng gần đây. Giá cho mỗi liều thuốc do tư nhân cung cấp cho những người không cư trú ở Hồng Kông dao động từ khoảng 1.300 đô Hồng Kông đến 2.000 trên các nền tảng truyền thông xã hội của Trung Quốc C3 Hong Kong Life, một dịch vụ du lịch vaccine dành cho người đại lục, đã quảng cáo đặt chỗ từ ngày 8 tháng 1 để mọi người đi du lịch đến Hồng Kông và nhận được liều thuốc với giá 1.680 đô la Hồng Kông, tức khoảng 205 đô la Mỹ. Đại học Khoa học và Công nghệ Macau có một website để mọi người có thể đặt lịch tiêm vaccine với giá khởi điểm là 1.360 đô la Hồng Kông. Tất cả các cuộc hẹn, khoảng 100 cuộc hẹn một ngày, được đặt kín chỗ cho đến giữa tháng 2 năm 2023. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên Vạn Cổ. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại.